giai đoạn 1956-1959 ấy thì vào tháng 6 năm 1956 thì Bộ Chính trị Lao động ờ, Việt Nam đã họp và quyết nghị quyết về tinh thần nhiệm vụ và công tác miền Nam khẳng định nhiệm vụ cách mạng của ta ở miền Nam là phản đế và phản phong kiến và hình thức đấu tranh của ta trong toàn quốc hiện nay là đấu tranh chính trị chứ không phải là đấu tranh vũ trang nói như thế không có nghĩa là tuyệt ừ, đối không dùng vũ trang để tự vệ trong hoàn cảnh nhất định hoặc không được tận dụng những vũ lực lượng vũ trang của các giáo phái chống rượu đồng thời cần ờ, củng cố lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện nay là xây dựng căn cứ làm chỗ dựa đồng thời xây dựng làm cơ sở quần chúng vững mạnh để làm điều kiện căn bản duy trì và phát triển lực lượng vũ trang và tổ chức tự vệ trong quần chúng nhằm bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần thiết. Vào tháng 8 năm 1956 thì Ờ, bí thư xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn soạn. Đề cương cách mạng miền Nam nhưng mà đến Hội nghị Trung ương 15 năm 1959 vừa mới được thông qua đề cương xác định rõ. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là để trực tiếp đánh đổ chính quyền độc tài, phát xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ và giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách đế quốc. Phong kiến thiết lập miền Nam một chính quyền liên hiệp có tính chất dân tộc, dân chủ cùng với miền Bắc để thực hiện một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập và dân chủ nhân dân. Tháng 12 năm 1956, Sứ ủy Nam Bộ mở hội nghị ở Phnom Penh, Campuchia để nghiên cứu nghị quyết Bộ Chính trị và đề cương cách mạng miền Nam. Hội nghị đưa ra quyết định con đường tiến lên cách mạng miền Nam là phải dùng bạo lực tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Hiện nay trong chúng mực nào đó có lực lượng đấu tranh vũ trang chính trị liền tới sau này thì ờ, dùng để đánh đổ Mỹ Diệm và cần phải có tích cực lực lượng vũ trang tuyên truyền, lập quân đội vũ trang bí mật, tranh thủ vận động, cải tạo lực lượng giáo phái bị Mỹ Diệm đánh tan, đứng vào hàng ngũ nhân dân, lợi dụng danh nghĩa giáo phái ly khai để diệt ác ôn. Để thực hiện đường lối mà Bộ Chính trị xứ ủy Nam Bộ đã xác định, lực lượng Cộng sản toàn miền Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tổ chức biểu tình, chống cải cách điền địa và ám sát vũ trang ở mức độ nhỏ chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức cái cuộc biểu tình chống việc thi hành nghĩa vụ quân sự cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức nông dân chống địa chủ thu tiền thuế đất ám sát tiêu diệt lực lượng bảo an chỉ điểm tay sai ác ôn các đội biệt kích tổ chức nhân dân vay đồn và vây quận lỵ tiêu diệt các khu dinh điền khu chủ mặt cứ như vậy thì sự đối đầu giữa hai bên ngày càng mạnh hoạt động ngày càng tăng chính quyền miền Nam, đặc biệt là nông thôn ngày càng bất ổn. Để đối phó với sự gia tăng hoạt động mạnh của những người cộng sản thì chính quyền Việt Nam Cộng hòa là đẩy mạnh vào hoạt động chống cộng và những biện pháp càn quét Việt Nam Cộng của Việt Nam Cộng hòa thu được kết quả khiến những người cộng sản bị thiệt hại nặng. Trước tình hình đó vào tháng năm 1958 thì xứ ủy Nam Bộ đã chỉ đạo các uh, liên tỉnh ủy không được hoạt động vũ trang phần lớn cho cán bộ nhân viên ngừng hoạt động hoặc thay đổi địa bàn hoạt động để giữ gìn lực lượng một bộ phận hoạt động phải hợp tác rất lâu dài lực lượng vũ trang vẫn được duy trì nhưng không còn được hoạt động và giúp quân vào căn cứ Đồng Tháp hoặc biên giới Campuchia sinh sống và những người à, à, à, đổi địa bàn hoạt động còn bị bắt phân hơn nửa một số khác thì mất tinh thần bỏ công tác lo làm ăn số còn hoạt động nhiều của người bị mất tinh thần giảm liên hệ với quần chúng, giảm hoạt động tuyên truyền. Nhìn chung, đến cuối năm 1958, sau 2 năm thực hiện chủ trương đấu tranh chính trị dùng bạo lực, tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lực lượng Cộng sản miền Nam bị thiệt hại nặng và phong trào đấu tranh của họ tại miền Nam đi xuống. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, thì Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã thông qua luật số 91 mang tên luật 1059 quyết định tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt với lý do xét xử tội à, ác chiến tranh chống lại Việt Nam Cộng Hòa. Theo luật 159, bị can có thể đưa ra thẳng xét xử mà không cần mở cuộc điều tra, án phạt có hai mức tử hình hoặc tù khổ sai, xét xử kéo dài 3 ngày tối đa và không cần không có ân xá hoặc là kháng án. Cái dụng cụ tử hình là có cả máy chém. Sau khi luật này được ban hành, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đẩy mạnh truy quét bắt bớ khủng bố liên lực lượng cộng sản bị thiệt hại nặng nề. Ngày 13 tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp hội nghị lần thứ 15 đưa ra nghị quyết 15 về tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh, giữ vững hòa bình và thực hiện thống nhất nước mà chính thức phát động đấu tranh vũ trang kèm đấu tranh chính trị. Và nghị quyết 15 đã xác định vì chế độ miền Nam và một chế độ thực dân nửa phong nửa thực dân phong kiến cực kỳ phản động và tàn bạo vì chính quyền miền Nam là chính quyền đế quốc phong kiến độc tài hiếu chiến cho nên ngoài con đường cách mạng nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác để tự giải phóng khỏi xình xích nô lệ theo tình hình cụ thể thì yêu cầu hiện nay của cách mạng thì còn thì con đường đó phải đẩy sức mạnh quần chúng dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu và kết hợp với lực lượng đấu tranh vũ trang để đánh đổ chính quyền thống trị mà đế quốc phong kiến dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Đó là mục tiêu phấn đấu của nhân dân miền Nam hiện nay. Vào tháng 2 năm 1959 sau khi nhận được thông báo của nội dung cơ bản nghị quyết 15 của xứ ủy Nam Bộ và của xứ ủy Nam Bộ và do các tỉnh tăng cường hoạt động vũ trang quần chúng nổi dậy thành chính quyền ở nông thôn trên toàn miền Nam những người cộng sản miền Nam thực hiện một số cuộc tấn công vũ trang có quy mô hoặc quy mô trung đội hoặc đại đội được ờ, phân hiệu thành tiểu đoàn và các đơn vị lực lượng quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn chung trong năm 1959, những người Cộng sản Việt Nam vẫn cố gắng hoạt động tái hoạt động vũ trang đang dù đang gặp nhiều khó khăn. Hàng chục đơn vị vũ trang đầu tiên ở miền Nam là của người Cộng sản trong năm 56 và 59 có quân số thất thường, nơi lúc nào có hiện tượng đào súng lên rồi lại cất giấu súng. Không lúc ấy, người Cộng sản lực lượng hiện nay là bộ đội địa phương không có khả năng chiến đấu hoặc lo rằng các đoàn chủ lực của địch sẽ tiêu diệt các đơn vị vũ trang nhỏ bé của họ. Mà vấn đề là phải nhờ chủ trương cấp trên bên cạnh đó. Phong trào đấu tranh chính trị và hệ thống tổ chức đảng dần phục hồi và nhiều cơ sở quần chúng được xây dựng. Tuy nhiên, đến lúc này, những người Cộng sản miền Nam đã rất suy yếu do với năm 1955 lên rất cần sự hỗ trợ lớp lớn từ miền Bắc và các đài đoàn cán bộ từ miền Bắc. Và trong đó có nhiều cán bộ miền Nam đã từng tập kết ra Bắc năm 1955, bắt đầu được đề cử để chi viện tăng cường cho miền Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói đến giai đoạn 1960-1965. Giai đoạn này là giai đoạn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công khai mâu thuẫn với người Cộng sản miền Nam và bắt đầu đem thêm đem quân thâm nhập miền Nam. Những người cộng sản miền Nam thành lập mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam và giải phóng miền Nam. Trong khi đó, Mỹ giúp Việt Nam Cộng hòa tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt. Tuy nhiên, quân giải phóng vẫn thắng thế trên chiến trường, đánh những dịch lớn sát các đô thị và trong khi Tổng thống Ngô Đình Diệm không kiểm soát nổi khủng hoảng chính trị và bị Đại hội đồng quân nhân cách mạng đảo chính. Việt Nam Cộng Hòa sau đó tiếp tục khủng hoảng cho đến khi Nguyễn Văn Hiệu làm Tổng thống. Trong bối cảnh miền Bắc thì thập niên 60 là thời kỳ nở rộ của chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện mầm mống chia rẽ giữa hai cường quốc hàng đầu giữa Liên Xô và Trung Quốc và vấn đề tư tưởng đường lối cách mạng, nhất là từ khi Liên Xô rút hết cố vấn khỏi Trung Quốc sau năm 1960. Tại Liên Xô và Đông Âu, hình thức kinh tế tập trung và kế hoạch hóa đang phát huy mặt tích cực của nó. Nhưng tập trung mọi nguồn lực để có thể tạo ra cố gắng bằng những chỉ tiêu kinh tế, chính trị được cho là ưu thế của hệ thống xã hội chủ nghĩa để tranh đua Mỹ đòi lãnh đạo thế giới mới phép phòng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người Sputnik 1 và đưa người đầu tiên vào vũ trụ Uri Gagarin là biểu tượng số 1 của siêu cường thắng thế. Liên Xô và Mỹ là hai đối thủ tư tưởng sẵn sàng đối chọi nhau ở mọi vấn đề quốc tế. Việt Nam là một trong những nơi mà hai bên muốn thể hiện điều đó. Liên Xô tuy đã có vũ khí nguyên tử năm 1949 nhưng ưu thế quân sự của Mỹ vẫn áp đảo do Liên Xô vẫn e ngại và sự quá căng thẳng của Mỹ và viện trợ cho miền Bắc ở một chủ đề xây dựng một nhà nước chủ nghĩa xã hội cho đến tận thời điểm này. Trong thập niên 1960, ấy, quan điểm của Liên Xô về chiến tranh Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Từ quan điểm chung sống hòa bình Nikra Nikrasuchev trong chính trị quốc tế có nghĩa là phía Liên Xô muốn có sự chung sống giữa hai nước Việt Nam và thống nhất thông qua Trung cầu dân Ý dẫn đến sự giúp đỡ hạn chế và ủng hộ đấu tranh vũ trang của Leonid Berit với viện trợ quân sự cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi Zednik bị buộc phải từ chức Leonid Berit hay lên Ban đầu chính sách của Liên Xô vẫn giữ nguyên nhưng đến đầu năm 1965 khi mà tân thủ tướng Liên Xô Ulin uh, thăm Bắc Kinh, Hà Nội, Bình Nhưỡng nhằm mục đích gắn quan hệ hàn gắn quan hệ Xô Trung và ngăn chặn hoạt động quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Hà Nội, Tháp Tùng Ulin có các chuyên gia tên lửa vào ngày 10 tháng 2 năm 1965 Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp ước hỗ trợ kinh tế và quân sự Việt Xô. Và từ đây, sự giúp đỡ quân sự của Liên Xô cho miền Bắc ngày càng tăng và đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Đến thời điểm này là tiếp cận của Liên Xô đã khác. Họ viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày càng nhiều hơn. Đây cũng chính là thời kỳ quân đội nhân dân được hiện đại hóa mạnh mẽ, trang bị vũ khí mới. Kể cả các vũ khí hạng nặng các binh chủng kỹ thuật ra đời để đáp ứng chiến tranh hiện đại, không quân, radar, tên lửa phòng quân. Quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận lớn và giả định đánh quân đổ bộ đường không và chống xe tăng Mỹ. Thập niên này đang có tranh cãi trong phe chủ nghĩa xã hội giữa những người thuộc phe xét lại tức là Nikha Serovic, Castro và Liên Xô là những người tự nhận là Maastricht Land nhân chính tên là Mao Trạch Đông và Trung và các biện pháp cách mạng ở thế giới thứ ba hòa hòa bình hay là bằng bạo lực cách mạng gọi là Trung Xô chia rẽ Trung Quốc lúc đó đang cạnh tranh với lãnh đạo phe chủ nghĩa xã hội với Liên Xô và cũng không muốn vai trò mình kém đối thủ cùng tư tưởng và họ viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong giai đoạn này còn nhiều hơn Liên Xô. Họ khuyến khích Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiến đấu giải phóng miền Nam và không sợ quân đội Mỹ tham chiến. Mùa hè năm 62 thì gửi cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đạn đủ để trang bị cho 200 tiểu đàn và họ đồng ý tình nguyện đưa quân vào miền Bắc Việt Nam nếu quân Mỹ vượt qua vị tuyến 17. Tính từ năm 1956 đến năm 1963, thì họ đã tiến hành cho miền Bắc vũ khí khoảng 230 triệu nhân dân tệ. Tháng 12 năm 1964 thì Bộ Quốc phòng Trung thăm Hà Nội và ký hiệp ước hợp tác quân sự Việt Trung. Về phía mình, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ trương là quan hệ tốt với cả Trung Quốc, với cả Liên Xô để đấu tranh à, ngày càng nhiều vũ khí à, vũ khí hàng tốt. Tuy nhiên, Việt Nam không chấp nhận mọi can thiệp vào đường lối chiến lược của họ ông Lưu Hoàng Đình Hoàn, Đoàn Huỳnh, Cố vấn Ngoại giao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng vì cả hai bên liệt Liên Xô và Trung Quốc chống nhau nên không bên nào có thể ép Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo đường lối của họ như vậy và sẽ tạo nên cơ hội cho đối phương. Trên thực tế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có điều khiển cuộc chiến và tự quyết định đối chiến của mình khi nào đánh, khi nào đàm phán. Thì phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng là vũ khí đó là do các đồng minh viện trợ nhưng sẽ tự đấu đường lối bằng nhân lực của đất nước của mình. Đầu năm 1961 khi mà Tổng thống Mỹ John Kennedy triển khai chiến dịch bí mật phá hoại miền Bắc Việt Nam với mục đích phá hoại cơ sở Việt chất ở miền Bắc Việt Nam. Chiến dịch này được dưới sự chỉ đạo của CIA sau được Lầu Năm Góc tiếp quản năm 1964 đã đề ra cái biện pháp chủ yếu là sử dụng lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa để gián điệp biệt kích còn gọi là liên đội quân sát số 1 gồm à, phần đông là lính Việt Nam Cộng Hòa và có gốc là dân miền Bắc di cư. CIA và lực lượng đặc biệt Mỹ trực tiếp chỉ đạo huấn luyện để trang bị các nhóm biệt kích này đột nhập vào miền Bắc để phá hoại cơ sở hạ tầng. Hình thức chủ yếu là các tiểu đội biệt kích dù. Đầu năm 1968 thì các chiến dịch này phải dừng lại do thất bại nặng nề. Gần 500 lính biệt kích đã bị tử trận, bị bắt hoặc thành điệp viên hai mang trong khi mà gần như không gây thiệt hại được gì cho đối phương. Riêng gì công an Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với 19 chuyên án đã cầu đã câu nhử bắt sống hoặc tiêu diệt được 121 lính biệt kích và các đội biệt kích phần lớn đã bị bắt ngay sau khi nhảy dù. Một số nước, một số thoát được nhưng không bao lâu cũng bị bắt do dân địa phương phát hiện và thông báo công an truy bắt. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Namara và ờ, cựu bộ tư lệnh lực lượng Mỹ tại Việt Nam tức là tướng William Westmoreland đã bị chỉ trích nặng nề về chiến dịch trên và chương trình này đã được dự kiến suốt nhiều năm về sau được tiết lộ trong cuốn sách Secret Duration nhan đề là Secret Army Secret War Washington Traffic Spy on in North Vietnam được viết vào tháng 9 năm 1995 còn về chiến trường của miền Nam thì từ năm 1960 với chủ trương là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và quân giải phóng chiến trường miền Nam đã phát động các độc tiến công và đấu tranh chính trị đấu trang vũ trang cao trào là phong trào đồng khởi và phong trào này đã gây nên cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm lúng túng khi việc lập lại trật tự cho đến một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã thành vùng do mặt trận giải phóng kiểm soát cuối năm 1960. Tới cuối năm 1960 khi mà quân giải phóng miền Nam đã kiểm soát khoảng 600 trên 1298 xã ở Nam Bộ, 904 trên uh, ờ, 3.829 thôn ở đồng bằng ven biển Trung Bộ và 320 trên 5.721 thôn ở Tây Nguyên. Trong 2.627 xã của toàn miền Nam, quân giải phóng đã lập chính quyền tự quản ở 1.383 xã. Nhân đà thắng lợi ngày 20 tháng 12 năm 1960, những người cộng sản và các xu hướng chính trị khác tại miền Nam thành lập mặt trận giải phóng miền Nam, bao gồm các nhiều đại diện, các thành phần tôn giáo, tầng lớp xã hội, dân tộc khác nhau do có những người cộng sản đạo quân ờ, giải phóng miền Nam và cũng được thành lập ngay sau đó. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng Lao động Việt Nam tức là và Tổng quân ủy Trung ương, Đứng trước tình thế trên, tướng Marcel Dayter đã được sang thái Việt Nam để hỗ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa ký kết kế hoạch Starley-Taylor hay là kế hoạch chiến tranh đặc biệt với việc sử dụng chủ yếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa được trang bị bằng vũ khí tối tân do Mỹ cung cấp để thực hiện các kế hoạch quân sự do cố vấn Mỹ hoạch định. Nhà nước Mỹ cũng tăng thêm nguồn vốn viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm để tăng quân số và tiêu dùng cho các chi phí quân sự với khả năng cơ học cơ động cao. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giành được những thắng lợi nhất định Đồng thời, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thắt chặt áp chính sách ấp chiến lược nhằm cách ly quân giải phóng với dân chúng. Mỹ quyết tâm không bỏ cuộc tại Việt Nam. Năm 1964 thì Mỹ bắt đầu chuyển hướng sự chú ý miền Nam hướng ra miền Bắc và tuyên bố sẽ không chấp nhận việc tăng chuyển quân khí từ miền Bắc vào Việt Nam. Mỹ tăng cường can thiệp vào chiến tranh Việt Nam vào tháng 2 năm 1965 Mỹ không không quân Mỹ oanh kích miền Bắc để đối phó với gia tăng chiến tranh của mặt trận giải phóng miền Nam. Mỹ giúp Việt Nam Cộng Hòa tiến hành chiến tranh đặc biệt và tăng cường viện trợ kinh tế cũng như quân sự. Về phía mặt trận dân tộc, giải phóng lực lượng giải phóng quân miền Nam Việt Nam trong thời điểm này không còn đủ mạnh để cơ sở để à, sử dụng khó khăn về Việt Nam Cộng Hòa để tiến hành các chiến dịch lớn, tiến tới kết thúc chiến tranh. Việc quân giải phóng miền Nam được suy yếu nhận định là do sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm và cũng như không nhận được sự trợ giúp về quân sự của miền Bắc mới là chủ yếu là hỗ trợ bằng chính trị do cả hai mặt trận và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn hy vọng và giải pháp tổng tuyển cử. Vì vậy, lính tình nguyện ở miền Bắc đã hành quân kéo vào miền Nam theo đường mòn Trường Sơn để tăng cường cho quân giải phóng. Thí dụ họ đã lập trung đoàn thành 22 gồm ờ, các chiến sĩ tập kết ra Bắc nhiều cán bộ và lính tập kết lính miền Nam. Tuy nhiên, trong thời kỳ 1960 đến 1965, thì các đơn vị tình nguyện từ miền Bắc chủ yếu đứng chân trong vài ngòm tiến đường Trường Sơn, Tây Nguyên để xây dựng các căn cứ quân sự phục vụ chiến sự sau này. Sau gần 2 năm đối phó với chiến tranh đặc biệt, quân giải phóng miền Nam đã đúc kinh nghiệm đối phó với chiến thuật trực thăng và thiết xa quân sự của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và điều này đã tạo ra thắng lợi trong của họ trong trận ấp Bắc ngày 2 tháng 1 năm 1963 tại Tiền Giang. Ngoài ra là những người cộng sản đã tiếp tục đánh phá cấu hành chính của Việt Nam Cộng Hòa và tính đến năm 1963 thì lực lượng du kích đã ám sát hơn 6.700 người và thực hiện 18.200 vụ bắt cóc. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã trở nên yếu thế và buộc phải lui về gần thủ gần các thành phố lớn trong các năm 1963-1964 Quân giải phóng miền Nam thắng thế và tiến công trên toàn chiến trường và đến ngày 10 tháng 12 năm 1964 họ đã tiến hành trận chiến dịch Bình Giã tại tỉnh Bà Rịa, làm thiệt hại các chiến đoàn và tăng thiết giáp cơ động của các đơn vị dự ờ, dự bị bị chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều chiến thắng tại các địa bàn khác Ba Gia, An Lão, Võ Xu còn về chuyện mà khủng hoảng chính trị ở miền Nam thì ngày 8 tháng 5 năm 1963 thì có một sự kiện Phật đản tại Huế làm chấn động thế giới và cũng như là tạo ra phong trào phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cuộc khủng hoảng này đã làm cho chính phủ Ngô Đình Diệm mất hết uy tín trong và ngoài nước. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã cố gắng xoa dịu sự bất mãn và giải quyết những ờ, nguyện vọng của Phật giáo nhưng cũng không thể làm ổn định nổi tình hình ờ, quyết trước đấu tranh của các ờ, lãnh đạo Phật giáo. Và Phật giáo không hề tin tưởng vào cái thiện trí của chính quyền. Mỗi hành động của chính quyền đều bị Phật giáo, đều bị lãnh đạo Phật giáo xem là âm mưu chống lại tôn giáo của họ. Chính vì thế hai bên không thể tìm được tiếng nói chung cho giải quyết khủng hoảng này. Vào tháng 11 năm 1963, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của Dương Văn Minh đã đảo chính lật đổ, giết chết anh trai ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và xử bắn ông Ngô Đình Cẩn. Theo nhiều tài liệu và loạt bài hồ sơ giải mật CIA tới nhà họ Ngô đăng lên báo An ninh Thế giới do Trương Hùng dược từ tài liệu CIA and the House of Ngô của Thomas Elam, Một cựu điệp viên CIA đã từng nhiều năm hoạt động trên chiến trường miền Nam Việt Nam thì Mỹ đứng sau can thiệp hậu trường và cuộc đảo chính này được gọi là việc thay đổi thay ngựa giữa dòng. Thomas Anthem Bắt đầu từ tháng 10 năm 1960 thì CIA bắt đầu thấy mầm móng của nổi loạn chống Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn ngày càng gia tăng. CIA tập hợp thông tin về thành phần bất mãn trong quân đội quần chúng cố gắng trong khai thác tin tưởng Trừng Nam Minh và các uh, nguồn khác để nhằm tham gia đảo chính. Nhân viên CIA Miller nên được mệnh ờ, lệnh của trạm CIA tránh can dự cố vấn cho phe đảo chính mà chỉ việc lặng lẽ theo dõi diễn biến về báo cáo về trạm. Bùi Diễm sau năm 1963 là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ đã viết trong hồi ký của mình rằng là tướng Lê Văn Kim đã yêu cầu uh, thực hiện đầy đủ mà chính quyền Mỹ muốn làm với chính quyền Ngô Đình Diệm tức là gạt bỏ chính quyền của Ngô Đình Diệm đã liên lạc với các đại sứ và các nhà báo thạo tin ở Mỹ của miền Nam Cộng Hòa như là ờ, David Hepsland và Malcolm Brown Lucia Corin là đặc vụ của CIA đã trở thành à, mối liên hệ liên lạc giữa đại sứ quán Mỹ và các tướng lĩnh đảo chính do Trần Văn Đôn đứng đầu. Ngày 3 tháng 10 năm 1963, Conan được tướng Minh mà người nói rằng là ông biết ý định đảo chính và yêu cầu người Mỹ phải hỗ trợ nếu nó thành công. Trong phim tài liệu Việt Nam thì cuộc chiến 10.000 ngày của đạo diễn Michael Keeler các tính lĩnh vô đình diệm đã cho biết là tiến hành các đảo chính nếu chính phủ Mỹ ủng hộ. Nhân viên CIA Green, Green kể lại rằng là thông báo về ý định của ông ta nói Lệnh mà tôi nhận thế đấy Tôi đã phải cho biết rằng chính phủ Mỹ sẽ không cản trở cuộc đảo chính của họ và tôi sẽ truyền đạt điều này. Sau đó con nên bí mật gặp tướng Trần Văn Đôn để nói với ông điều này và Mỹ rất phản đối bất cứ hành động ám sát nào. Tướng Nôn trả lời, được rồi, nếu anh không thích điều điều đó chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Henry Cabot Lowell, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa, ngay sau khi biết âm mưu đảo chính đã được lên kế hoạch bởi các tướng sĩ hậu cần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Dương Văn Minh cầm đầu báo cáo cho Tổng thống Mỹ xin ý kiến và biên bản họp ngày 29 tháng 10 năm 1963 giữa Tổng thống Mỹ và các cố vấn cho thấy Tổng thống Mỹ sau khi họp 15 cố vấn ngoại giao bao cao cấp và chuyên gia an ninh không đưa ra được ý kiến thống nhất về vấn đề này do đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge tùy cơ ứng biến. Sau đó Lucien Cronin là một chuyên gia đã cung cấp cho 40.000 người, 40.000 đô la Mỹ cho quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa để tiến hành cuộc đảo chính với hứa hẹn rằng quân đội Mỹ sẽ không bảo vệ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm đầu hàng lực lượng đầu hàng chính phủ và bị họ giết chết. Trong khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính và giết chết, thì Tổng thống Kennedy bị choáng váng với ưu tư toán buồng ngay sau đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng với 14 cuộc đảo chính trên một à, năm rưỡi và ổn định tại Ủy ban lãnh đạo quốc gia đứng đầu bởi hai tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên chấp chính tháng 6 năm 1965 tháng 6 năm 1965 trước cái thất bại liên tiếp của chiến trường và tình hình à, chính trị gây rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa chính phủ Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch Stanley Taylor và đưa quân đội Mỹ sang trực tiếp tham gia giữ gìn bảo giữ gìn miền Nam khỏi rơi vào tay lực lượng mặt trận giải phóng dân tộc giải phóng miền Nam. Trong giai đoạn khủng hoảng đó thì nhiều lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã nói rằng họ có tham vọng Bắc tiến để thống nhất Việt Nam. Năm 1963 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho ờ, phủ đặc ủy công dân đặc vụ công dân vụ để chuẩn bị kế hoạch Bắc tiến và tiêu diệt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thống nhất Việt Nam. Ngày 14 tháng 7 năm 1964, người đứng đầu là tướng Nguyễn Khánh đã công khai tuyên bố sẵn sàng Bắc tiến. Hai ngày sau, tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng khẳng định là không lực Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng, nhưng kế hoạch này đã bị Washington từ chối ủng hộ nên nó không bao giờ thành sự thật. Một phần Mỹ lo ngại sẽ lôi kéo Trung Quốc vào phòng chiến, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh quy mô trên toàn châu Á. Trong giai đoạn 1965-1968, đây là giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh Việt Nam với được tên gọi là chiến tranh cục bộ. Ngay tên chiến tranh cục bộ đã cho thấy tính phức tạp để dễ ủng Ờ, bùng nổ và Tổng thống Lyndon Johnson đã phải giải quyết. Một mặt quân đội Mỹ đã phải can thiệp bằng cách quán quét sạch lực lượng quân đội giải phóng. Mặt khác họ kiềm chế ờ, chiến tranh trong phạm vi Việt Nam không để nó ra ngoài phòng kiểm soát đừng để chạm đến khối xã hội chủ nghĩa để có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế như là chiến tranh Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã thành công trong việc kiểm chế nhưng họ đã thất bại trong một đánh lực lượng quân giải phóng và các đồng minh lớn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Liên Xô Trung cũng đã quyết tâm giúp viện trợ nước này chiến đấu chống Mỹ. Bởi thấy đây là cơ hội rất tốt để làm Mỹ xa lầy tại Việt Nam và các cường quốc này vươn lên trở thành vị trí đứng đầu thế giới. Việt Nam Cộng Hòa hoan nghênh các việc quân đội Mỹ đổ bộ vào miền Nam, nhưng mà vì điều này à, phần nào đã giúp nuôi quân giải phóng mở ra một cuộc hy vọng chiến thắng mới. Nhưng đồng thời từ đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phải tham khảo ý kiến của Mỹ trước khi ra quyết định. Greg A. Brokat nhận xét rằng là trong sự khinh hướng của những người Mỹ mà họ phục vụ, Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những công cụ thực hiện phê chuẩn nếu không là nếu không phải là những người uh, bình thường bị xa lầy sự chỉ đạo của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa hiếm khi đưa ra chính sách lớn, thậm chí còn không được tham khảo ý kiến về quyết định của Mỹ năm 1965 đưa một lực lượng quân đội tham chiếm trên bộ. Theo tuyên bố của chính phủ Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tấn công quân sự uh, trái với Hiệp định Geneva và chính phủ Mỹ tuyên bố lý do về quân đội Mỹ tham chiến tại miền Nam là để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Theo những điều khoản của hiệp ước CETO do Việt Nam Cộng hòa đặt dưới sự đặt dưới sự bảo hộ của CETO. Tổng thống Mỹ có quyền đưa ra viết Việt Nam Cộng hòa theo quy định của hiến pháp Mỹ và hiệp ước CETO và đã được Thượng viện Mỹ chấp thuận hơn nữa. Quốc hội Mỹ đã đưa ra đề nghị riêng này vào tháng 10, 10 tháng 8 năm 1964 cho phép quân đội Mỹ được hoạt động tại Việt Nam và ủng hộ của Tổng thống Mỹ đối với Việt Nam. Chính vì thế, Tổng thống Mỹ có quyền điều quân đến Việt Nam mà không cần tuyên bố chiến tranh của Quốc hội Mỹ. Sau này, để tránh việc Tổng thống Mỹ lạm dụng đưa quân ra nước ngoài theo ý bản thân ấy, thì luật này đã được đưa ra thì nhất thiết phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Theo lời của ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ thì Mỹ không hề hỏi ý kiến của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước khi triển khai quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Đã có sự góp mặt của quân đội Mỹ tại miền Nam chưa được nội các hay là nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa phê chuẩn. Trong kế hoạch đối phó với Việt Nam viết vào ngày 24 tháng 5 năm 1965 thì Bộ trưởng ờ, Quốc phòng Mỹ John Naughton cũng đã đưa ra mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến 70% để tránh một sự thất bại đáng xấu hổ đối với uy tín của chúng ta là kẻ bảo vệ 20% để bảo vệ miền Nam Việt Nam và vùng lân cận khỏi tay của Trung Quốc 10% là để cho người dân Nam Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là để thoát khỏi những cuộc khủng hoảng đối với chính quyền Mỹ mà không có vết nhơ để chấp nhận được những phương thác thức sử dụng và cũng không phải là để giúp một người bạn mặc dù rất khó khăn để ở lại nếu bị cuộc bạn phải rời đi còn về việc mà Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam thì cũng chính vì những ờ, tế nhị chính trị như vậy nên can thiệp quân sự của Mỹ đã ờ, diễn ra theo cách thang dần, leo thang dần. Đầu tiên là họ không cần tham chiến nên vẫn có thể ờ, giải quyết chiến tranh nếu ngăn chặn sự tiếp tế của Việt Nam dân chủ Cộng hòa nếu như Mỹ đe dọa Mỹ đe dọa nếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấm không chấm dứt việc tiếp tế cho quân giải phóng miền Nam thì sẽ phải đối mặt với việc bị ném bom. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bất chấp sức ép của Mỹ đã tiếp tục tiếp tế cho miền Nam. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 1964 tạo ra lý do khiến Quốc hội Mỹ ủy nhiệm cho chính phủ Mỹ tiến hành uh, chiến tranh nếu thấy cần thiết mà không cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong một cuốn băng thu âm được giải mật năm 2001, thì Tổng thống Lyndon Johnson đã thừa nhận cuộc tấn công tàu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào tàu Mỹ sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 4 tháng 8 năm 1964 chưa hề xảy ra. Thực chất sự kiện Vịnh Bắc Bộ được Mỹ dựng lên để có một cái cớ ném bom miền Bắc Việt Nam. Ngay sau đó thì Mỹ bắt đầu một cuộc ném bom miền Bắc để duy trì việc ném bom thì Mỹ phải đưa máy bay và lính không quân vào các sân bay tại miền Nam lập tức lập các căn cứ tại đó và điều này dẫn đến việc quân giải phóng miền Nam tiến công các sân bay là để bảo vệ các quân sự trong sân bay. Mỹ cần gửi thêm thủy lục chiến, sau đó cần phải ờ, vấn đề là phóng thử từ xa, cuối cùng còn phải tìm diệt đối phương trong các căn cứ của họ. Thế là quân Mỹ dần trực tiếp đánh thay quân đội Việt Nam Cộng Hòa để và quân đội này chỉ còn lực lượng là chủ yếu chủ yếu để giữ an ninh cho vùng mà họ kiểm soát còn về chiến tranh à, không quân tại miền Bắc Việt Nam ấy, thì bắt đầu từ tháng 8 năm 1964. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải đối phó một cái cuộc chiến tranh rất ác liệt không quân và hải quân Mỹ. Đầu tiên là chiến dịch mũi xuyên tên, tên xuyên ngày 5 tháng 8 năm 1964. Hành động uh, trả đũa sự kiện Vịnh Bắc Bộ do máy bay hải quân Mỹ thực hiện đánh phá các căn cứ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa ở lạch trường Thanh Hóa bãi cháy Hòn Gai. Tại bãi cháy thì bộ đội cao xạ phòng không đã chủ động đánh trước khi Mỹ thấy oanh liệt. Hai máy bay loại ờ, A4 Shahal bị bắn rơi. Phi công Mỹ Eret Larit nảy rơi xuống đã bị dân trài bắt sống, trở thành tù binh Mỹ đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam. Tiếp đến là chiến dịch Sấm Rèn đầu năm 1965 đánh phá các tàu từ tỉnh Thanh Hóa trở vào. Sau đó là cuộc chiến tranh ra toàn miền Bắc Việt Nam để cùng các phản ứng quốc tế không quân Mỹ đã chỉ trừ lại hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Chiến tranh không quân nhắm vào hệ thống đường xá giao thông mục tiêu, công nghiệp và quân sự, thậm chí là các trạm biến thế điện nhỏ. Các ngành đường sắt cũng bị đường sắt phụ cũng bị đánh, bị phá, thiệt hại nặng nhất tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là cuống họng để tiếp tế vào miền Nam và tại khu vực Vĩnh Linh giáp với sông Bến Hải, nơi mà dân chúng sống trong địa đảo. Vào tháng 4 năm 1965 thì chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký hiệp định với Trung đưa một số bộ phận quân đội Trung vào miền Bắc Việt Nam đóng ở một vị trí quan trọng như tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên và dọc đường số 1 nhưng không được vượt quá phía Nam Hà Nội. Sau đó một số lượng đáng kể nhân viên quân sự Trung được gửi sang miền Bắc Bắt đầu từ tháng 6 năm 1965 thì tổng số quân Trung Quốc đã có mặt tại miền Bắc từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 3 năm 1973 là gần 320.000 người, trong đó có khoảng 1.000 binh sĩ tử tại trận. Tại thời điểm đông nhất đó có khoảng 130.000 người, bao gồm các đơn vị mà tên lửa đất đối không, đất pháo không và công bị làm đường, dò mìn và vận tải. Lực lượng này không được phép tham chiếm mà để ờ, chỉ giúp Việt Nam sửa chữa cầu đường bị bom Mỹ phá. Theo ông Đoàn Lưu Đoàn Huynh, Cố vấn quân sự Việt Nam, Ngoại giao Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì giải thích uh, quân Trung sang Việt Nam do lo ngại sự việc Mỹ có thể đưa ra quân miền Bắc Việt Nam. Ông Barry John Tuyền, ờ, sự phát nguyên viên đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn cho biết Mỹ không còn mở rộng chiến tranh đâm miền Bắc Việt Nam vì sợ Trung Quốc sẽ tham chiến. Sách sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thì khẳng định mục tiêu của Trung Quốc là thâm hiểm hơn do đào tạo tiếng tốt viện trợ cho Việt Nam. Tập họp lực lượng ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, Latin và đẩy mạnh phòng chiến chống Liên Xô cũng là để gây khó khăn trong việc cuộc vận chuyển hàng viện trợ của trong khối xã hội chủ nghĩa quá cảnh Trung Quốc nhằm hạn chế khả năng đánh lớn của nhân dân Việt Nam qua đó khiến Việt Nam buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc ngoài mặt muốn giúp Việt Nam tu sửa thiệt hại do không quân Mỹ, thế nhưng năm 1968 họ lại khuyến khích Mỹ tăng cường ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó trong giai đoạn đầu 1965 thì còn có sự tham chiến của các binh sĩ, sĩ quan tên lửa Liên Xô trực tiếp tham chiến đồng thời uh, huấn luyện binh sĩ Việt Nam bắt việc sử dụng tên lửa phòng không và đội đặc nhiệm GRU theo Tổng cục Tình báo quân sự tham mưu Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Liên Xô huấn luyện lực lượng đặc biệt nhân Việt Nam và tham gia các hoạt động đột kích và căn cứ quân sự của đối phương. Cuộc sống của người dân miền Bắc ngày càng khó khăn và căng thẳng, ngay cả bộ đội cũng bị thiếu ăn. Ở thành thị, thì quân chúng tản cư về nông thôn để tránh bom nhu cầu yếu phẩm của ờ, dân cũng được ờ, bán theo chế độ tem phiếu rất nghiêm ngặt nông thôn vắng bóng nam thanh niên nữ thanh niên vừa lao động sản xuất vừa được tham gia vào động lực lượng bảo vệ của trật tự và tham gia huấn luyện quân sự bắn máy bay và chỉ huy ờ, hàng loạt hàng nữ thanh niên xung phong và tuyến lửa của các tỉnh bị à, đánh phá nặng nề nhất như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và tuyến đường Trường Sơn sang Lào để làm nhiệm vụ hậu cần và làm à, đảm bảo giao thông tỷ lệ thương vong khá lớn vì bom đạn và bệnh tật. Còn về xã hội thì chính quyền địa phương cố gắng tạo điều kiện cho thanh niên lập gia đình trước khi nhập ngũ thì nhà nước tìm cách nâng cao tinh thần của dân chúng cho kháng chiến thế tất cả mọi người đều tham gia các cuộc kháng chiến tổ chức quần chúng của đảng lao động Việt Nam các tổ chức quần chúng trên có vai trò rất nhận định trong việc giữ tinh thần và niềm tin trong dân chúng và thị hành các đường lối chính sách của đảng trong dân những tin tức ác liệt của chiến trường và số thương vong nặng nề ở miền Nam và chết bom ở miền Bắc không được công bố bởi vì số lượng giảm đi nhiều. Chủ yếu là trên thông tin báo đài và các tin chiến thắng hãi lừng nhiều bài hát đã được các nhạc sĩ ca ngợi và mục tiêu giải phóng miền Nam ca ngợi người lính cổ vũ thanh niên nhập ngũ và nhân viên nhân dân miền Bắc được phổ biến đời sống kinh tế tại miền Nam rất bấp bênh và nhân dân miền Nam nhất là vùng nông thôn ấy, bị khốn khổ bởi những cuộc bắn phá càn quét và dạ, giải chất độc hóa học phá hoại mùa màng và chính sách ấp chiến lược thực tế là trại tập trung của Mỹ ngụy Xã hội xuất hiện nhiều tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Các nguồn nhân các nguồn lực được uh, điều động tối đa để phục vụ giải phóng miền Nam và các nhà báo nhận xét thì mọi lối sống cá nhân đều bị biến mất cùng với một số cố gắng để lộng thuật tuyệt vời. Điều hành bởi một số bộ máy thống nhất và quy củ. Nói chung, tinh thần của người dân miền Bắc rất cao mà họ vẫn có thể chấp nhận hy sinh cao hơn nữa để giành được thắng lợi cuối cùng. Và lực lượng phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam không thể đua tranh với không quân, hải quân Mỹ nên dồn sức bảo vệ và mục tiêu rất quan trọng như Hà Nội, Sài Phòng và các thành phố lớn, các điểm giao thông quan trọng và các nơi máy bay địch hay bay qua lại nhiều. Và những nơi còn lại còn được phân cho vùng lực lượng và quân dân tự vệ, trang bị pháo và súng máy phòng không đảm bảo trách đến năm 1965 thì lực lượng không miền Bắc đã có một số trang bị khá hiện đại do Liên Xô cung cấp gồm nhiều tập trung ờ, nhiều pháo phòng không các tầm cỡ có đủ loại bằng điều khiển bằng radar hệ thống radar và cảnh giới dẫn đường cho họ cho không quân và hệ thống tên lửa phòng không và quân không tiêm kích các lực lượng phòng không quân của quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu khá sáng tạo, vô hiệu hóa được ưu thế và công nghệ đối phương để chống trả quyết liệt và gây thiệt hại đáng kể cho không quân và hải quân Mỹ. Về việc là tìm cách chiến dịch, các chiến dịch tìm diệt tại miền Nam Việt Nam thì ngay sau khi mà quân đội Mỹ bỏ vào miền Nam thì tình thế chiến sự ngày càng có thay đổi có lợi cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa Quân giải phóng miền Nam đã bị đẩy lui vào thế phòng thủ. Không quân và kỵ binh ờ, của Mỹ truy tìm giáo giết và các đơn vị phải các đơn vị lớn phải rời bỏ vùng đồng bằng trống để trải lui về nông thôn hoặc núi rừng. Ở đồng bằng thì họ chỉ để lại các đơn vị nhỏ và phát động chiến tranh nhân dân để đánh du kích. Cố vấn Ewart Estes cho rằng là nếu như có thể chiếm đọc lòng dân Việt Nam thì du kích không thể có chỗ trốn. Nhưng kế hoạch đã bị thất bại bởi những cuộc chất độc da cam và tìm cách chính sách tìm diệt. Tháng 11 năm 1965 ấy, thì đã xảy ra một trận đánh rất ác liệt trong vùng thung lũng Yarang gần biên giới với Campuchia thuộc tỉnh Con Tum. Hai trung đoàn chính phủ quân giải phóng miền Nam và một lữ đoàn sư đoàn một kỵ hay binh của Mỹ đàn nhau đánh nhau để thử sức thực chất đây chỉ là cuộc trận chiến liên tiếp trận Srey và trận Abali diễn ra trong 4 ngày đêm cả hai đều bị thương vong lớn nhưng tuy cùng tuyên bố thắng lợi đều được thực hiện bởi lực lượng đối phương là đáng gờm sau trận này thì quân giải phóng đã tìm ra cách hạn chế ưu thế quân sự cho áp đảo của phía Mỹ và Mỹ có thể là hỏa lực cực mạnh để trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại đặc biệt là quân Mỹ có yểm trợ không gian không quân rất mạnh và vũ khí khủng khiếp nhất là máy bay B-52 này bom napalm và trực thăng vũ trang quân giải phóng miền Nam từ bỏ tham vọng đánh tiêu diệt các đơn vị Mỹ cung cấp trung đoàn và họ tránh những trận giàn quân đối đầu trực tiếp mà có thể là chiến thuật đánh tập kích Quân của họ luôn ám sát những toán quân Mỹ nhưng không bao giờ chiến và chỉ khi đối phương dựng trại hoặc là cơ sở thì tập kích, tuyệt phục kích hoặc phục kích, đánh xong thì đánh rời chiến trường trước khi pháo binh hay máy bay địch đáp trả. Thì một sự xung phong luôn áp sát đánh gần, dùng lối chiến nằm lấy thắt lưng mà đánh mà đánh không để cho đối phương sử dụng pháo binh và không quân. Dù rất hiện đại nhưng quân đội Mỹ không quen sử dụng chiến đấu trong địa hình núi rừng quen thuộc của đối phương và vũ khí họ không phát huy tác dụng khi đối phương dùng lối đánh áp sát cận chiến quân Mỹ thì à, và đồng minh thì mở ra các cuộc chiến tranh tìm diệt để truy tìm các à, quân đơn vị quân giải phóng nhưng chẳng thấy đối phương đâu trong bất cứ lúc nào mà có thể họ có thể bị tấn công cách tìm diệt thường gây thương vong cho dân thường và nhầm lẫn với người dân là quân giải phóng thậm chí là gây ra các vụ thảm sát thường dân tại các khu vực quân giải phóng thường hoạt động do người dân ở khu vực đó che giấu và cung cấp nhân lực vật lực tài chính cho quân giải phóng lực lượng quân du kích giải phóng thì cũng là mở rộng tầm ngắm công tấn công nhưng mà không những với mục tiêu quân sự mà còn tấn công vào cơ cấu những hành chính ở địa phương của Việt Nam Cộng Hòa bằng thuyết phục, đe dọa, đôi khi là ám sát những ờ, tổ chức hành chính, sĩ quân, sĩ quan quân đội thậm chí là điểm viên truy lùng, du kích bắt, du kích. Chủ trương này ngoài hiệu quả triệt hạ nguồn uh, hành chính, chính quyền địa phương mà còn tác động đến tâm lý đại công chúng ở miền Nam Việt Nam ngoài ra họ còn sử dụng các à, à, lực biệt hoạt động tại các thành phố lớn chuyên ném điệu đạn vào quân Mỹ tại nơi công cộng ám sát các chính trị gia của Việt Nam và tấn công gây thương vong cho các sĩ quan quan chức Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa để tạo tạo tiếng vang để chống lại Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đưa ra hoạt động chiến dịch Phụng Hoàng để nhằm phá hoại tổ chức du kích địa phương và quân giải phóng. Chiến dịch này đạt cao điểm vào cuộc Ờ, tập kích Tết Mậu Thân năm 1968 khi nhiều cán bộ mặt trận giải phóng đã lộ diện và bị chỉ điểm. Trong hai năm 1966-1967 thì chiến sự giữa cả hai bên diễn ra chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ, nơi có các căn sứ và kho tàng của quân giải phóng và Bộ Chỉ huy Chiến trường của Mỹ tung ra ba chiến dịch lớn để đánh vào các căn cứ này, đó là các chiến dịch, chiến dịch Seraphim, đánh vào khu tam giác Củ Chi, Nơi có hệ thống giao thông địa đạo mà quân giải phóng thường dùng là đàm mặt thâm nhập Sài Gòn. Chiến dịch Aleppo, đánh vào quân chiến khu Dương Minh Châu và chiến dịch Junction City đánh vào chiến khu C, nơi mà Bộ Chỉ huy của quân đội Sài Gòn miền Nam Đặc biệt là Junction City Mỹ đã huy động tới 45.000 quân và hàng trăm trực thăng uh, trực thăng với ý định là bao vây giết gọn cơ cấu lãnh đạo chiến tranh của mặt trận giải phóng miền Nam phá hủy khu nhà căn cứ đầu não của Trung ương cực miền Nam và giải phóng tộc giải phóng và các cuộc tiến công đã ờ, hoạt động rất lớn của các lực lượng của Mỹ nhưng không đem lại kết quả là các cơ cấu lãnh đạo kho tàng căn cứ quân giải phóng vẫn an toàn trong khi đó quân Mỹ bị tiến công liên tục và bị đối phương đẩy sang địa bàn quen thuộc lực lượng Mỹ bị tao hiêu bị hiêu tao hiêu tiêu hao liên tục mà không thu được kết quả gì nên bỏ dở cái cuộc chiến hành quân bất chấp tìm chiến sách tìm diệt của quân Mỹ, mặt trận giải phóng dân tộc tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại nông thôn từ năm 1964-1965, vùng do mặt trận kiểm soát chiếm hơn 23 phần tư diện tích và 2 phần 3 dân số miền Nam. Đầu năm 1968, mặt trận giải phóng dân tộc đã quản lý 4 triệu dân sống trong vùng giải phóng và 6 triệu rưỡi dân chúng nữa trong một cái vùng có cơ sở hoạt động bí mật của Mỹ mặt trận Mỹ và chính phủ Sài Gòn chỉ kiểm soát được 4 triệu dân số ở vùng đô thị. Bên cạnh các chiến dịch quân sự thì Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở miền Nam. Năm 1961 thì Tổng thống John Kennedy đã bật đèn xanh cho cuộc chiến hóa học này, ban đầu là chiến dịch Strydox, sau đổi thành chiến dịch Rands Hand các loại chất diệt cỏ nổi tiếng nhất là chất độc da cam đã được Mỹ sử dụng quy mô lớn trong những năm 1961 đến 1971. Mục đích là làm dụng lá cây để rừng để quân giải phóng miền Nam không còn nơi ẩn náu và cũng như không thể trồng cây để cấy lương thực. Theo công bố của một nhóm tác giả trên tạp chí Nature thì có thể nói đến cái vụ hóa chất ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất thế giới trong 10 năm trong thời gian 10 năm đó thì quân đội Mỹ đã phải trả 76 đã giải 76,9 triệu lít hóa chất xuống rừng núi và vùng đồng ruộng ở Việt Nam. Trong số này có 64% là chất độc màu da cam, khiến nhiều vùng ở miền Nam Việt Nam bị nhiễm độc nghiêm trọng. Hơn một nửa người bị nhiễm độc. Một số quan chức và tướng Mỹ không biết rõ là sự độc hại của hóa chất nhưng che giấu. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm ra tuyên bố rằng các chất này không có hại gì cho sức khỏe con người trong suốt thời gian cuộc chiến và các bài báo và các báo cáo về tình trạng uh, dị dạng bẩm sinh xuất hiện trên báo chí Sài Gòn đều bị gạt bỏ cho thấy rằng điều này tuyên truyền cho đối phương nhưng lời oán thán về các chứng bệnh nguy hại từ các nông dân Việt Nam Việt Nam đều bị làm ngơ qua 3 năm chiến đấu trực tiếp của quân Mỹ tuy vẫn đứng về trên chiến trường và khiến quân Mỹ bị xa lầy nhưng thương vong của quân giải phóng cũng tăng lên nếu cục diện này xảy ra thì không thể giành được chính thắng lợi nhất định để xoay chuyển kinh tế đảo đột phá cho chiến tranh. Bộ Chính trị Lao động Việt Nam tại Hà Nội đã quyết định mở một cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Còn về đấu tranh, ngoại giao và tiếp xúc bí mật ấy, thì ngày 28 tháng 1 năm 1967, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Duy Trinh đã tuyên bố lập trường và điều kiện cho đối thoại Việt-Mỹ là Muốn nói chuyện gì thì trước hết phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Hòa chỉ sau khi Mỹ chấm dứt điều việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Hòa thì Việt Nam Dân Chủ Hòa và Mỹ mới có thể nói chuyện được. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1967, Tổng thống Dương Sơn gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam Dân Chủ Hòa trong đó có ghi Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều năm qua bằng cách khác nhau và thông qua một số phương tiện truyền thông để truyền đạt cho bạn và đồng minh là chúng tôi mong muốn được đạt một giải pháp hòa bình bất kỳ lý do gì nhưng nỗ lực đã không được bất kỳ kết quả nào. Còn đại ý của Johnson là người Mỹ. Nhiều lần uh, chuyển đến chính phủ Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình bằng những kênh khác nhau nhưng không đạt kết quả nào và đề nghị chấm dứt cuộc xung đột tại Việt Nam để không thể tiếp tục gây đổ khao, gây đau khổ cho nhân dân hai miền Việt Nam cũng như nhân dân Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng sẽ ngừng cam cam kết ngừng ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam và sẽ ngừng tăng thêm quân sự tại miền Nam Việt Nam ngay cả khi Việt Nam chấm dứt quân đưa hàng ghi hàng triệu giải phóng giải phóng miền Nam để cùng bên kiềm chế leo thang chiến tranh đối thoại song phương một cách nghiêm túc hướng đến hòa bình. Với việc tiếp xúc có thể diễn ra ở Moscow, Miến Điện hay ở bất kỳ nơi nào mà miền Bắc Việt Nam muốn. Ngày 15 tháng 2 năm 1967 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư trả lời Tổng thống Johnson tố cáo Mỹ đã xâm lược Việt Nam, vi phạm những cam kết và đại diện Mỹ tại Hội nghị Geneva phạm nhiều tội ác chiến tranh cả hai miền Bắc Nam. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân Việt Nam quyết tâm thắng Mỹ bằng mọi giá. Nếu Mỹ muốn tiếp tục đối thoại với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì trước tiên phải ngừng ném bom vô điều kiện miền Bắc Việt Nam và chỉ có thể đạt được hòa bình nếu Mỹ chấm dứt được hoạt động quân sự rút quân đồng rút quân Mỹ và đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam để người Việt Nam tự giải quyết vấn đề của mình, đồng thời công nhận mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Vào tháng 6 năm 1967 thì có một cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Việt Nam Dân Chủ Hòa và Mỹ được đặt tên là Pennsylvania. Với sự việc bắt đầu là các nhà khoa học Pháp Herbert Morick và Raymond Albrecht, người bạn cũ của Hồ Chí Minh được Henry Kissinger và một giáo sư Harvard đã làm trung gian giữa Mỹ và Việt Nam. Arurak hứa sẽ chuyển lời hứa của Tổng thống Lyndon Johnson cho lãnh đạo Việt Nam. Kissinger đã quyết định thuyết phục được Johnson và tìm kiếm cơ hội cho hòa bình với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và nhà hai nhà khoa học đã gặp được Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Ông Phạm Văn Đồng khẳng định rằng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể đàm phán trong khi Mỹ đang bị ném bom bị Mỹ ném bom. Mỹ chỉ cần ngưng ném bom là có thể đàm phán và Tổng thống Johnson quyết định ngưng ném bom bắn phá miền Bắc và không thể cố vấn uh, trả lời với Việt Nam hay là các tướng lĩnh ấy trong suốt cái thời gian các nhà khoa học Pháp còn ở Bắc Việt Nam trong khi hai người này muốn rời khỏi Việt Nam. Ngay cả trong ngày hôm đó, Mỹ ném bom trở lại với cường độ mạnh hơn trước thì Việt Nam Dân Chủ Hòa tố cáo Mỹ đã ngừng ném bom để đánh lạc hướng trong khi vẫn đang leo thang chiến tranh. Cơ hội đấu thoại của hai bên bị Tổng thống Johnson đánh mất bất chấp có nhiều cuộc tiếp xúc bí mật trước đó nhằm hướng đến hòa bình. Khi cả hai phía Việt Nam Dân Chủ Hòa và Tổng thống Hòa và Mỹ nếu không có tính nói chung để giảm cường độ chiến tranh và vì Mỹ đã bác bỏ những điều kiện mà phía Việt Nam Dân Chủ Hòa đưa ra. Tức là Mỹ ném bom Mỹ ngừng ném bom phía phía Bắc vĩ tuyến 17 và tiếp tục leo thang chiến tranh. Ngược lại, phía Việt Nam Dân Chủ Hòa cũng bác bỏ mọi điều kiện Mỹ chấm dứt do cuộc giải phóng miền Nam và phải đến khi cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân nổ ra năm 1968 thì mới đơn phương nhượng bộ và chấp nhận những điều kiện mà Việt Nam Dân Chủ Hòa đưa ra. Còn về sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 thì với mục đích Mỹ ngồi vật đàm phán để tạo ra nhiều cuộc à, chiến hướng có lợi vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 thì quân giải phóng tung ra tiến quân và nổi dậy khắp miền Nam để à, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của đối phương. Đây là một sự kiện gây chấn động trên thế giới và có một vai trò bước ngoặt trong cuộc chiến tranh này và nhằm à, được nắm được yếu của Mỹ là dư luận của cả nhân dân của Mỹ là giới ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn và phong trào phản chiến ngày càng mạnh lên. Và trong khi quân đội tham chiến đã tham chiến quá lâu tại nước ngoài mà không có được một sự tiến bộ rõ rệt, khả dĩ cho phép rút quân về nước, thì Bộ Chính trị của Đảng Lao động Việt Nam đã kế hoạch định một chiến dịch nhằm dấy lên vang lớn. Một cú đập lớn đã tung tóe các khả năng chính trị của Lê Duẩn nhằm cáo buộc Mỹ tham chiến, tranh đi và đàm phán. Nhà báo Bùi Tín cho rằng Hồ Chí Minh và Nguyễn Giáp không tán thành với những cuộc tấn công trên toàn chiến trường Việt Nam của Lê Duẩn. Nhưng các tư liệu ghi chép ờ, cho thấy ông Võ Nguyên Giáp trực tiếp tham gia vào kế hoạch của chiến dịch này. Năm 1990 thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ với nhà khoa học Stanley Hargrove với mục đích chiến dịch Mậu Thuân và chúng tôi muốn chứng minh cho người Mỹ thấy chúng tôi có thể không hề kiệt sức, chúng tôi có thể tấn công cho vũ khí, thông tin liên lạc và đơn vị tinh nhuệ thậm chí là cả cư sưởng đầu não và cuộc chiến của họ Quý vị và các bạn đã vừa theo dõi phần 2 của Chiến tranh Việt Nam.